Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay trở đi, mưa tại miền Bắc có xu hướng giảm dần. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn lẫn với sương mù diễn dài rác, Do chịu tác động chính của đới gió đông nam ẩm, trưa chiều mây giảm và trời hứng nắng nhẹ, nhiệt độ thấp hơn từ 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm cũng có mưa nhỏ và sương mù xuất hiện ở diện dài rác, còn ban ngày thì trời chuyển nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, nên nhiệt ngày cao trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Sau đó từ đêm mùng 8 sang ngày mùng 9 tháng 2, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, trời sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đối với các tỉnh miền Trung, với tác động của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu, chỉ còn gây mưa nhỏ diện dài rác ở các tỉnh dọc Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay. Các khu vực còn lại, vùng từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận thì phổ biến ít mưa, ban ngày còn nắng sớm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ 24 đến 25 độ. Tại Quảng Bình, Quảng Trị mức nhiệt từ 26 đến 27 độ, còn ở Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao từ 29 đến 31 độ. Sang ngày mùng 7 tháng 2 thì nền nhiệt độ tiếp tục tăng thêm, sau đó từ khoảng ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 2, khu vực này cũng sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông trở lại. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay không còn nơi nào có mưa, cả hai khu vực đều đón ngày đầu tuần với nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, biểu hiện của mùa khô đang rất rõ rệt. Trong ngày hôm nay còn nắng nóng, Nhiệt độ buổi trưa có nơi lên mức 35-36 độ, còn với độ ẩm thấp dưới 50%. Với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trời cũng ở mức cận nóng, với mức nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.